Thưa quý vị, với lực đẩy từ hạ tầng cùng với tiềm năng phát triển vượt trội thì vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Bình Phước, đặc biệt là tại thành phố Đồng Xoài đã có bước chuyển mạnh mẽ với sự đổ bộ của nhiều ông lớn trong ngành bất động sản. Và trong chương trình hôm nay, Cà phê Lên TV sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một dự án cũng đến từ một ông lớn trong ngành bất động sản, đó là Cát Tường Group. Và dự án được chúng tôi nhắc đến đó là dự án khu đô thị Cát Tường Phú hưng có quy mô hơn 92 ha, tọa lạc tại thành phố Đồng Xoài. Dù chỉ vừa ra mắt thị trường vào đầu năm 2019, nhưng dự án này đã nhanh chóng khẳng định sức hút và tạo nên làn sóng đầu tư đổ về Bình Phước. Vậy, sau một năm triển khai thì hiện tại bên trong dự án này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhóm phóng viên review để tìm hiểu. Theo thông tin từ chủ đầu tư các tường Group, khu đô thị phức hợp cảnh quan các tường Phú Hưng tòa lạc tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu, bao gồm các loại hình đất nền, nhà phố, biệt thự, công viên cảnh quan, công viên cây xanh, trung tâm thương mại và các công trình cộng đồng phục vụ cư dân. Cụ thể, các tường Phú Hưng dành gần 50% diện tích cho các khu vực cộng đồng và tiện ích, xây dựng nên một khu đô thị hiện đại khép kín với các dịch vụ đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu của cư dân như trường học, bệnh viện, 6 công viên nội khu, hai công viên chức năng rộng lớn với nhiều công trình mô phỏng cảnh quan nổi tiếng của thế giới, hai trung tâm thương mại rộng 4,2 hecta với đầy đủ các tiện ích như mua sắm, spa, yoga, khu vui chơi, Dự án khu đô thị Cát Tường Phú Hưng có tổng vốn đầu tư lên đến 70 triệu đô la Mỹ. Diện tích mỗi nền đất tại dự án có giá bán từ 999 triệu đồng một nền. Theo tìm hiểu, Cát Tường Group được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty này chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Ngoài dự án Cát Tường Phú Hưng, Cát Tường Group còn là chủ đầu tư của nhiều dự án nổi bật khác như dự án khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh, phố thương mại Cát Tường Phú Hòa ở Long An hay dự án khu đô thị Cát Tường Western Bend tại tỉnh Hậu Giang. Hầu hết các dự án của Cát Tường Group đều nhận được phản hồi rất tốt từ khách hàng. Để có một cái nhìn cụ thể và khách quan về dự án Cát Tường Phú Hưng, chúng tôi đã tìm đến từng dự án để ghi nhận tiến độ cũng như giá bán hiện tại. Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi thì bên trong dự án cơ sở hạ tầng như đường xá, hệ thống lưới điện, cây xanh cơ bản đã hoàn thiện. À, các công trình mô phỏng cảnh quan nổi tiếng của thế giới đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Bên trong dự án thì chỉ có một vài căn nhà được xây dựng và hiện tại thì chưa có cư dân về ở. Theo đó, hạ tầng bên trong dự án được đầu tư rất bài bản và hoành tráng. Hầu hết các tuyến đường nội bộ tại dự án đã được trải nhựa và trồng cây xanh. Hệ thống lưới điện cũng được phủ khắp. Tuy nhiên, với quy mô rộng lớn nhưng hiện tại dự án chỉ có một vài căn nhà được xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số căn khác thì chỉ đang trong quá trình xây dựng phần thô. Bao quanh dự án chủ yếu là những căn nhà thấp tầng của người dân. Về tổng thể dự án chỉ có khu vực xây dựng công viên thế giới di sản kiến trúc nơi mô phỏng những cảnh quan nổi tiếng của thế giới như Khải Hoàng Môn, nhà thờ Đức Bà Paris, đài phun nước Apollo, đấu trường La Mã là đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ngoài ra tại khu vực này, một dãy nhà phục vụ cho việc kinh doanh và tiếp khách tham quan đã được đưa vào sử dụng. Tại khu vực xây dựng công viên thế giới điện ảnh chỉ mới xây dựng thô được một tòa lâu đài với quy mô nhỏ. Còn tại khu vực xây dựng chợ đêm, ba căn nhà với mái che lớn đã được dựng lên. Ngoài những tiện ích trên thì những tiện ích khác vẫn chưa thấy triển khai. Dự án Cát Tường Phú Hưng có một lợi thế là nằm cạnh tỉnh lộ 741 với làn đường rộng nên việc di chuyển của cư dân rất thuận tiện và thông thoáng. Từ tỉnh lộ 741, cư dân có thể dễ dàng lưu thông qua các khu vực trong và ngoài tỉnh Bình Phước thông qua các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, 14, tỉnh lộ 753. Cụ thể, từ dự án chỉ cách trung tâm thành phố Đồng Xoài chưa đầy 5 km, cách thành phố Thủ Dầu 1 70 km và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gần 100 km. Trong bán kính 8 km có nhiều khu công nghiệp lớn xung quanh dự án như khu công nghiệp Đồng Xoài 1, 2 và 3, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, nên các cư dân làm việc tại đây sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, cư dân của dự án có thể hưởng được các tiện ích ngoài khu của khu vực thành phố Đồng Xoài như gần các trung tâm thương mại, bệnh viện, chợ và trường học. Theo người dân sống gần dự án Cát Tường Phú Hưng cho biết, lượng khách hàng đến tham quan và đầu tư vào dự án này diễn ra mạnh nhất vào giữa năm 2019 Hiện tại giá này có giá bán dao động từ 8 đến 19 triệu đồng một mét vuông tùy từng vị trí. Cái đường nào là cái đường trục ngon á, chính dạ. á, thì là giá nó cao. Là... Cao nhất như cái khu trong này, đây khu công viên trong này là 19 triệu một mét vuông. Thấp dạ. nhất là 8 triệu, 8 triệu là vào các cái hốc ừ, này xa xa. Cũng theo người dân, từ khi dự các tường Phú Hưng triển khai tại khu vực này đã góp phần làm thay đổi diện mạo của cả khu vực, đồng thời khiến cho giá đất nền xung quanh dự án tăng nhiệt. Khu này bây giờ là nó dao động từ hai trăm rưỡi cho đến 300 một mét tới thì chắc nó cũng lên được khoảng 50 phần trăm bởi vì trước đây cũng nó khoảng 100 ba gì đó theo người dân các lô đất nền trong dự án đã được chủ đầu tư bán gần hết thế nhưng người mua chủ yếu lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương và một số tỉnh thành lân cận với mục đích chính là để nước sống còn người dân địa phương chỉ chiếm một phần rất nhỏ vì giá đất tại dự án vượt quá điều kiện kinh tế của đa số người dân tại đây Do vậy, rất có thể trong 1 đến 2 năm tới, tỷ lệ lấp đầy dự án sẽ trở thành bài toán nan giải vì nhu cầu ở thực chưa cao, chủ yếu nhà đầu tư mua đi bán lại để kiếm lời. Nhìn chung dáng các tượng Phú Hưng đáng đầu tư để đón đầu xu thế dịch chuyển cư dân và đô thị về các tỉnh vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Xét về đường dài khoảng 2 đến 3 năm tới, số lượng khách hàng tìm mua nhà đất ở Bình Phước sẽ tăng nhanh, lúc này khả năng thanh khoản mới thực sự cao. Đối với khách hàng đầu tư ngắn hạn và cần xoay vòng vốn nhanh thì nên cân nhắc kỹ hơn, vì lúc này mức lợi nhuận chưa thực sự cao như khả năng mà sản phẩm giãn các tường Phú Hưng mang lại. Theo bạn, với những thông tin mà Cà Phê Lên TV vừa cung cấp thì việc lựa chọn đầu tư vào dự án các tượng Phú Hưng có đảm bảo khả năng sinh lời cũng như nhu cầu an cư hay không? Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình bằng cách chia sẻ ý kiến vào bên dưới video. Đồng thời, hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản.